số cuối của bếp để bảo hành là 900742 đây là nội thất phía bên trong của bếp đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem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 để sử dụng pin sạc các bạn kéo một pin ở đây ra Bước sử dụng một cặp pin đại như thế này một pin pin sạc á, sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được do nó khốn ngắn thôi đây đây là một cặp pin đôi vì thế chúng tôi để tăng chiều dài cho pin pin đó chúng tôi có kèm theo một cái ờ, thanh lò xo như thế này các bạn pin khi cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu này dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm đây cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để tăng chiều dài cho pin pin sau chúng ta lắp một hộp pin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 sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn cần rang lực cũng là thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thì các bạn bếp lên bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và kêu một tiếng bíp để báo thì ờ, que cảm biến sẽ tự động tăng cái mức hạn của bếp từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì các bạn có thể mua kèm cái thiết bị hẹn giờ này nếu mà các bạn muốn sử dụng giá là 80.000 một cái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 ngoài ra thì để hơn khuyến mãi cũng có kinh doanh các loại pin nội, nội địa nhật đây là pin zin theo bếp từ bên nhật về một cặp pin như thế này các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng các bạn cũng có thể mua những cái ờ, các bạn cũng có thể mua thêm cái pin này về để sử dụng kem với những cái thiết bị gia dụng mà chúng ta đang sử dụng ở nhà rất là bền giá của những loại pin này là 50 nghìn một cặp ngoài ra